đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện Bếp này được xuất xưởng vào tháng 11 năm 2017 Đây là bếp nướng ở đây Có mâm nướng và vị nướng này bằng inox Mâm nướng và vị nướng bằng inox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 giống như cái hình hiển thị bên trong một pin nếu mà các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động Đây, bếp cũng đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc đang ở vị trí mở đây bây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi